Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh video cuối cùng và bếp nha Hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với cả nhà món ăn rất là hot trong thời gian nóng nực của mùa hè này đó là món rau câu dừa rất là quen thuộc với cả nhà nha Rồi, món này rất là thơm và ngon và mình đã bổ sung thêm phần nhân nha nam rất thơm thanh các bạn ăn rất phù hợp trong những ngày hè nha Rồi chúng ta cùng vào bếp nào là chúng ta sẽ có là nước dừa các bạn nha mình sử dụng là 700 ml nước dừa các bạn nha rồi và cái phần uh, ờ, da đam các bạn sử dụng là 300 gram da đam mình đã cắt uh, bỏ cái vỏ rồi mình đang ngâm với phần uh, cái đường các bạn đó và sẽ có lá, lá dứa để tạo mùi thơm các bạn nha rồi qua đây chúng ta sẽ có cái bột đậu câu các bạn làm chung với phần nước dừa là mình sử dụng khoảng cỡ 10 gram các bạn nha cùng với đường là khoảng 120 gram đường còn về cái lớp nước dừa mình sử dụng là 400 ml nước cốt dừa các bạn nha cùng với 40g đường đó. và 4 gram rau câu dẻ các bạn nha bột đậu câu các bạn rồi bây giờ mình sẽ trộn bột đậu câu chung với đường các bạn nha lát mình nấu luôn ok bây giờ mình sẽ bắt lửa lên và mình sẽ nấu phần nước dừa trước mình cho phần 700 ml nước dừa vào mình nấu bạn nha đó, nước dừa các bạn sẽ chặt cái phần mà dừa ở ngoài bán đó mà lấy nước về đó, rất là thơm ngon các bạn nha tươi nữa rồi mình sẽ cho lá dứa vào tạo mùi thơm các bạn nha rồi nước sôi mình lấy lá dứa ra mình sẽ cho đường hỗn hợp đường với là câu vào ok và trong khi nấu cái phần à, nước dừa thì mình sẽ bắt một nồi khác mình sẽ nấu phần nước cốt dừa các bạn nha mình sẽ cho 400 ml nước cốt dừa vào đó, và mình sẽ đợi nước ấm lên mình sẽ cho hỗn hợp đường và bột nó câu vào các bạn nha mình, mình dùng nó câu dẻo sẽ rất là ngon các bạn nha đó. Rồi, mình sẽ vừa đảo và mình sẽ vừa khuấy các bạn nha đó. Tại vì nếu mà nước sôi cũng không được bạn sôi sẽ phải tách lớp dừa các bạn nha mà mình sẽ nấu gọi là ấm lên nóng khoảng cỡ 50 60 độ là ok các bạn nha là phần nước cốt dừa đã xong mình sẽ đổ vào trước các bạn nha trong khi chờ phần nước dừa mình đang nấu đó mình sẽ đổ phần nước cốt dừa vào trước đó, mình sẽ để nó nguội luôn đó. ok và cái phần lá dứa mình đã nấu xong rồi nó sôi đó bây giờ mình sẽ vứt bỏ phần lá dứa ra và mình sẽ chuẩn bị cho nha nam với hỗn hợp bột rau câu đường vào nha ok mình cho cái hỗn hợp đường giấy của đậu công vào các bạn nha mình sẽ khuấy đều lên đó, cho hỗn hợp nó hòa với nhau và khi mà hỗn hợp này nó tan hết thì mình sẽ chuẩn bị cho nha đam vào là cái nha xong các bạn nha khi khuấy xong thì mình sẽ cho phần nha đam vào các bạn nha đó, nha đam vào mình khuấy lên cho nước nó sôi lại là ok và mình sẽ đổ vào phần uh, khay là coi như là xong rồi các bạn nó đơn giản nha rất là nhanh gọn luôn ok bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ phần nha nam vào con nước uh, dừa này đã đông các bạn đó nó mình đã mới vừa đông các bạn thấy không bây giờ mình sẽ cho cái phần uh, da nam vào các bạn có thể nếu mà chắc cũng ăn cho dính nhau thì các bạn có thể dùng tăm mình xăm nhẹ vài lỗ vài lỗ vài để cho nó à, hai cái lớp nó dính vào nhau nó không bị tách lớp các bạn nha đó, các bạn lưu ý nha nếu mà nào mà không canh được cái nhiệt độ đó à. rồi ok xong rồi mình bỏ tủ lạnh là mình khoảng cỡ một, nửa tiếng hai tiếng mình lấy ra là mình thưởng thức thôi các bạn rồi rất là nhanh gọn các bạn nha Ok và sau khi mình đã dùng dao để lấy cái phần khuôn nó câu ra thì giờ mình chỉ việc cắt mọi thứ các bạn đó, các bạn có thể cắt thành từng gỗ vuông thành từng à, à, lát thành từng à, xéo hay mình cắt xéo cũng được đó cắt xong được các bạn nha biển đẹp thôi các bạn cũng có thể dùng cái mà lưỡi mà cắt cái phần khung bạch các bạn đó lưỡi răng cưa cũng đẹp các bạn nha đó về cắt hình vuông sau đó mình dùng dao mình cắt